rong nu rong mo cu yên chẳng gió gió có ư ni shi cho lo tan du no lo cu chẳng gió gió có rong nu rong mo cu đò lúa nhỏ chẳng bao xua bỏ con nó tao cho có nhỏ li qua thảo y rong trái rong nhông cu dân tràn đông sao có gạo mong chẳng xa chuồn trống gió gió kẻ rong ừ mua thao lò e con trò lúa nhỏ rong nu rong mò buồn bao xua bò cú e có bùa chẳng tu xia trao cú dì lì nu ư xi cho ta nó e có bùa chẳng khu xì cho cú gió kể rông mùa mùa trào có thảo con trò lúa nhỏ lúa bùa cho ly cù bùa lúa có e có bùa nó ba nhỏ rong bư sóng có lời cho cha cô vì cô muốn chia tao tu chỉ rong chín gì cô chia e cô chia lì nia nu đông cho con che yo chỉ mua đùa địa có ứ lời ơi trong mũ rong bò cú yên chèn bứ Uông bao xóa bò Qua mùa chèn cho thảo bao xóa bò ư Chèn xí Con nhì lon cho cú Tao in dùa kê lo là in đu giờ ưu chỉ chỉ tao lo thọ có lúa lú có xì lì nụ chỉ cho ta nó e có bộ chân khu xì cho cũ cũ cho kể rong mua trâu có thầu con thò lúa nhỏ lúa bùa cho lì cù bùa lúa có hệ có bùa nó cá nhỏ rong bư sò phi lì lúa xin dạy ta nó đời cũ che chẳng qua đau lao gió gió rong núi rong mò qua mùa chẳng đó chẳng khổ gì có hẹn ngon che yua chỉ tao tròn cho có nhỏ đùa che yua chỉ mua đùa 也可以来哦。